chào quay lại với kênh Toàn Tầm Pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại Mỹ Phước 3 của Bến Cát tỉnh Bình Dương và ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất có tổng diện tích là 606 mét vuông lô đất này nó có vị trí từ uh, ngay cái trụ uh, như cái nhà đó ngay trụ này nhà thì à, bờ ngang của nó là ngang 20 sau 30 nha cả nhà và như cái nhà thấy thì à, ở đây xung quanh nhà cửa rất là đông à, như cái nhà thấy ở đây là nhà rất là đông này bên đây cũng có một căn nhà này lúc trước à, chú mua thì cái nhà này chưa xanh nhưng mà hiện tại đã có nhà, các người xanh rồi phía bên này phía bên à, tay phải này của mình đang hướng đây thì đây là trường tiểu học phường Thới Hòa nha trường tiểu học Thới Hòa. và đây đây và đây là quốc lộ 13 này ra đây thì có một con đường đi ra quốc lộ 13 thì từ vị trí đất này cách quốc lộ 13 chỉ tầm khoảng 200 mét thôi nha cả nhà 200 mét thôi ở đây thì lót này có tổng diện tích là 606 mét vuông trong đó có 200 mét thổ cư và lô đất này là một trong những lô đất mà mình thấy cực kỳ đẹp tại vì sao ạ thứ nhất là nằm gần quốc lộ 13 thứ hai dân cư ở đông đúc và cái thứ ba là đường này là đường nhựa đường lớn nha cả nhà đường này hiện tại đang là 8 mét sau này sẽ mở rộng ra thành tầm khoảng 12 mét 10 2 mét nha và nếu như mà lô đất này còn có một đặc điểm nữa là nếu như cả nhà mua thì có thể cách ra thành bốn lô cách ra thành bốn lô nha cả nhà mỗi lô ngang 5 mét sâu 30 mét thì cái nhà có thể bán lại giá mỗi lô sẽ dao động từ khoảng một tỷ rưỡi cho đến là một tỷ bảy trên một lô nếu cả nhà lên thổ cư uh, hết trăm phần trăm hoặc cả nhà muốn lên thổ cư mỗi lô khoảng 100 mét là được mọi thông tin chi tiết thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình sẽ trả đáp tất cả những thắc mắc cũng như là uh, dẫn khách hàng đi xem uh, lô đất này nếu khách hàng có thiện chí mua đây vâng, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau